anh muốn được cùng em về vùng biển vắng Mình sẽ sống những ngày hè lúc nắng Dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu em mãi Sẽ nói lời yêu thương đã từ lâu giữ trong lòng hoài Lần đầu gặp, gặp em trên phố Anh ngẩn ngơ thần thờ Như người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất